Đây, bây giờ hướng dẫn nhanh cho chị nhé đầu tiên là chị sẽ vào phần Google Bây giờ nay tôi cùng tìm từ khóa là ultraview nhé rồi vào cái phần ultraview.net này ultraview.net này sau đó chưa bấm tải xuống cái này là nó em tải rồi bên nó bảo ok thì mình kêu ok thôi Đấy, sau là chị có bấm kích hai lần chuột vào này Đấy, sau đó cứ bấm next to install Đó, nó làm xong là nó có chữ finish ở đây là được finish Đó, thế là được finish thì nó sẽ ra cái ultra view này đây chị sẽ mở nó lên nhé mà lên này nó sẽ có cái ID của bạn đây chờ một lúc nó sẽ hiện cái ID của bạn lên nó sẽ có cái dãy số đây Đó, chị gửi hai này cho em gửi gửi số này với lại gửi cái này cho em là được thế là xong